rồi yếm đẹp chưa yếm cực đẹp luôn tuyệt vời đấy đúng rồi lại không đúng rồi cái thế này mà